nói với chồng nhìn này nó xâm mà đến nhà người ta mà à, mặc quần sòn rồi à, mang cháu mang đồ tới là không ưng rồi nha em mới bỏ đàn trước nhà cái qua nó ông nội nó xong rồi ờ, ông nội nó cứ hãy từ từ đi nó nhưng mà con không quất hết ngày đầu tiên đến nhà mẹ vợ dắt chó theo chi vậy tại à, đó giờ nó chó lắm đó giờ đi đâu cũng mang nó theo đó thì sao mặc quần sọt chứ chứ con tự nhiên lắm con không có ờ, quan trọng cái bề ngày đâu con gái cũng làm nghề xăm dạ. luôn đúng rồi nó bên xăm ờ, bên malaysia thì khách đông lắm ba vợ cũng là thợ xăm luôn ồ gia đình thợ xăm gia đình thợ xăm hết hả xăm à. hả vậy thì gặp con trai trai xăm mình thì cũng đâu có lạ gì đâu nhưng mà em không có thích vậy sao thích ổng đâu có sau này ổng mới mới mới xăm à với lại lúc đó ờ, như bên vợ cũng chưa biết con là thợ xăm mà hay giỡn giỡn với vợ nè bây giờ là anh quen em mẹ ba mẹ em cho đúng không bây giờ anh sẽ về nói với ba mẹ em muốn con con gái đẹp trai có tài hay mất luôn đứa con gái <laughs> vợ em ngồi cười vợ em ngồi cười <laughs> Là em tên Trần Thị Ngọc Xuân Sinh năm 71 á Là bà cũng 49 tuổi phải không? Dạ <laughs> Chào chú Quyền Linh với em à, Lê Lộc Dạ Con à, tên Trần Thanh Tuấn Năm nay 27 tuổi Hiện đang làm tattoo <laughs> Làm gì? Tattoo, tattoo là xăm á chú À <laughs> Anh làm rễ được mấy năm rồi? Làm rễ được à, một năm Ồ, oh, mới đây thôi hả? cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể thì mẹ vợ ấn tượng điều gì với chàng trai này thì lúc đó em cũng nói với chồng nhìn này nó xâm mà đến nhà người ta mà họ mặc quần sòn rồi mang chó mang đồ tới là không ưng rồi nha em mới bỏ đàn trước nhà cái qua nó ông nội nó xong ấy ông nội nó thì cứ hãy từ từ đi nó nhưng mà con không có thích ngày đầu tiên đến nhà mẹ vợ dắt chó theo chi vậy tại à, đó giờ hết chó lắm đó giờ đi đâu cũng mang nó theo đó, á thì sao mặc quần sọt chứ chứ con tự nhiên lắm con không có à, quan trọng cái bề ngoài đâu nhưng mà khi mình lần đầu tiên mình tới nhà người lớn phải lịch sử à. tại vì lúc đầu là kiểu là lên là nước thôi là đâu có vô nhà nước đâu là đứng đầu hẻm á rồi <laughs> vợ mới trốn trốn trốn trốn trốn đi ra lủi lủi ra hẻm à. mỗi lần ra là cứ à, à, đi lẹ lẹ đi hồi ba chạy ngang qua thấy rồi mẹ qua thấy thân rồi cái đầu tự nhiên cái uh, kêu uh, vô chổng chơi chổng uh, à, đang vui rồi cái lủi vô luôn vậy là, là vợ con thấy hơi khó chịu chứ không sao hơi thấy thấy mẹ hơi khó chịu á khó chịu à. với anh á à. giống như cánh mắt mẹ nhìn mình á à, không thích thấy hơi khó chịu dạ. vô gặp cái ở à, chào mẹ cái mẹ liếc cái mẹ đi rồi xong rồi à, chào ba cái ba à, rồi xong rồi cũng im luôn ừ. nhưng mà có nghĩ là tại lúc đó mình mặc sờ lõn dắt chó không không lúc đó không có nghĩ gì đâu cứ nghĩ là vợ cũng đang ở bên bên Malai đang làm xăm rất là được nên cũng không có muốn quen một người con trai ở Việt Nam mà khi là nó về bên nó không biết làm sao mà nó khuyến rũ <laughs> khuyến rũ làm sao mà con kia lại đi về đây mới có về được có một tháng à hôm nay con đi về đây con gái cũng làm nghề xăm dạ. luôn đúng rồi nó về xăm ờ, bên malaysia thì khách đông lắm ba vợ cũng là thợ xăm luôn ồ oh. gia đình thợ xăm gia đình xăm hết hả xăm à. hết vậy thì gặp con trai trai xăm mình thì cũng đâu có lạ gì đâu nhưng mà em không có thích thì <laughs> sao thích ổng đâu có sau này ổng mới mới mới xăm à với lại lúc đó như bên vợ cũng chưa biết con là thợ xăm mà hay giỡn giỡn với vợ nè bây giờ là anh quen em mẹ ba mẹ không cho đúng không bây giờ anh sẽ về nói với bà mẹ em muốn con con rể đẹp trai có tài hay mất luôn đứa con gái <laughs> vợ em ngồi cười vợ em ngồi cười <laughs> là một là cho lấy hai là cướp đó là cướp luôn ha đấy à. gì đâu mà mới có mấy tháng à là cưới em cũng không thích nữa <laughs> này chứ gì đâu mà mấy tháng là đã cưới rồi trời <laughs> cái nó kêu à, thì à, cưới đi chứ giờ sao cũng lớn tuổi rồi gái nhiều tuổi mà là, là lớn 29 29 à. rồi đó Nha. Dạ đây mà cái nó cứ năn nỉ hoài, năn nỉ hoài Có lúc đó em cũng thôi kệ nó Phương lòng hả? <laughs> Tụi nó thương à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 hợp hả hợp học. gì vấn đề gì dạ học vậy vấn đề nói xấu vợ hả sao kỳ vậy cô thì nó về nó hay kể vợ nó thế này vợ nó thế kia như nãy cũng vậy đó ăn đi nó cũng kể xấu vợ nó xong rồi hai mẹ con ngồi cười ngất ở trên xe nhưng mà kể vui thôi chứ không phải là thì dĩ nhiên anh có biết sở thích của mẹ không giờ anh thấy mẹ hay thích vàng ha hả chứ mẹ mới sở thích gì hết yeah. chị nào giờ có tặng vàng cho mẹ phải luôn kìa chưa chưa có tặng vàng Vì như đó giờ nhưng mà anh một cái người gọi là hơi bị khô khan dạ nói chung là quen vợ thì đó giờ cũng đâu có tặng gì cho vợ đâu à có ai đề cập tới cái món đó à nói ờ à, thích quá mà mua thì ờ à, đi nhưng ra mà mua. lâu lâu anh không phải chủ động tặng vợ hay là tặng mẹ vợ chứ đúng không Trùng không có biết thích cái gì hết đâm ra đâm ra hả chả biết tặng sao với lại đó giờ là vậy rồi hồi xưa quen nói chung những người trước cũng như vậy cũng không, không có tặng không, gì hết không, luôn không vậy mình phải thay đổi chứ giờ lấy vợ rồi phải khác chứ sao nói cũng vậy được vợ dạ, hay rồi à em thích cái này rồi em thích cái kia à, miệng nó không cho không không không không chứ rồi, rồi đi mua về rồi đưa rồi nè rồi xong rồi đó chứ không có như là tình cảm lãng mạn giống như ờ, nhiều như phim hàn quốc được về đó giờ con rể nó cũng chưa mua gì tặng mẹ luôn hả không không bao giờ nó mua cái gì có em mua cho nó ăn có mẹ mua à. <laughs> từ hồi lấy nhau đến giờ chưa bao giờ nó chở em đi đâu cứ nó về nó chơi thì hỏi ừ có ăn cơm chưa thì nó kêu chưa thì em xuống bới cho nó ăn nhỏ con gái cũng vậy về rồi bới hai chồng nó ăn vậy đó bới đứa, hai đứa hai cô ăn <laughs> rồi kiểu lúc nào mà không có nấu á thì hỏi nó có đói không để mẹ đi mua đồ ngoài cho ăn xuống chợ cầu cái này gà ngon lắm mẹ mua cho con về hai chồng em mua thêm bánh mì về ăn cho nó no thôi con ăn ít lắm ăn mấy miếng là no à con gái ăn mấy miếng một mình nó ăn hết một con mà nó kêu nó ăn ít à. trời ơi rồi có bao giờ nấu một bữa cơm là đãi mẹ hay làm món gì riêng cho mẹ ăn chưa khó lắm chú tại vì ờ, con là làm tiệm xăm ở quận 5 mẹ ở quận 12 mà tiệm con là con đứng tiệm rồi có học viên nữa đâm ra không có thời gian để về nhà mẹ luôn á muốn chi là về để nấu cứ về nhà là khách ở dưới đây nó nó nó réo lên là phải đuổi về xăm cho nó liền thế là con cũng không có thời gian để chăm sóc mẹ thậm có rồi giờ con chở mẹ đi uh, mua đồ hay chở đi chơi này kia chưa xem có trời nên là bị vợ ngăn cấm <laughs> ủa sao kỳ vậy mẹ nói ơi à, bữa nào à, dẫn nó đi ăn mì cay đi tính là chở vợ về cái là rủ mẹ đi ăn mì cay vợ à, vợ con á nó nắng nó làm biến đi lắm cái gì thôi đặt về đặt về cho mẹ ăn đi chứ uh, nắng quá làm biến đi quá nó không chịu đi mà mẹ thì phải có vợ đi vợ không đi thì mẹ mới chịu đi à. cái vợ không chịu đi cái rồi h- h- không ăn luôn à, có đặt về cho mẹ ăn không mẹ đâu chịu ăn đâu gì tại kỳ? về không có ngon đặt về không có ngon à, hả? con cần có một cái chút gì đó chăm sóc thôi chỉ cần một cái tình cảm lâu lâu là chạy về nhà hỏi thăm mẹ hay là mua sắp vải tặng mẹ hay là một cái nón hay một cái gì đó thậm chí mua cái cái dòng xi men này Ê, dòng có nha dòng con có mua nha có luôn hả đâu anh có mà con có mua mà mua quần áo mua hai cái đó mẹ em nhớ hả không lúc con ra cái tiệm con gọi video cho mẹ con hỏi nè nè mẹ thích cái cái nào cái à, nào cái nào ba cái dòng à, ba cái hồ quá dòng hộp hộp á mua ít quá mẹ không nhớ luôn nói chung là con muốn con tặng á ít con không có khi nào gọi là con chủ động đâu cứ có ai đề cập đến á thì con mới mua thôi ví dụ à, mẹ nói à mẹ thích cái dòng xanh xanh vậy nè bữa con mới đi ra là ra tiệm của đầu con gọi video đó mẹ nhớ mua hai cái xong một cái mẹ nói à, sao đem về nó nhỏ quá tao không đeo đâu xấu quá mẹ đeo có một cái nhớ không <laughs> là cũng có chứ không phải không có ba cũng có mà ba ba vợ thì mỗi lần thích mua áo gì ít khi nào mà nhắn tin trực tiếp với con lắm chỉ là nhắn tin cho bên vợ thôi cứ vậy quăng cái hình qua cần gấp món này đó dở quăng qua bên facebook con ba cần gấp món này đó rồi rồi đặt về thôi vậy thì mẹ vợ có chơi facebook không có luôn bữa nào mẹ vợ thấy qua cái dòng xi men mẹ thích cái dòng xi men này nó quen rồi nó có sự đề cập nó mới mua <laughs> đúng rồi đó nhưng mà anh với mẹ thì có điểm nào mà chưa hợp nhau không chỉ có một lần một cái nhỏ đó duy nhất thôi là mẹ ờ, vậy là nôn có cháu á mẹ cứ ờ, hối thúc vợ để có con thì vợ gây áp lực cho con tại thực sự là cái tiệm xăm đó là con là một người gánh hết vợ chỉ là bên khâu br và bán sản phẩm thôi cái đám cưới của con á là cũng từ một tay con làm hơn hết từ con phải lo hết vừa đám cưới xong là con phải vừa mở cái tiệm này khai trương liền đâm ra con rất là nhiều công việc con rất là bị áp lực nếu mà khi mà cái tháng đó mà doanh số không đủ đầu mình sẽ bị áp lực và mình sẽ rất là nặng đầu óc mẹ không có đề cập vô con nhưng mà đề cập vô ờ, vợ con á thì vợ con nó cứ gây ảnh hưởng cho con hàng ngày thì bắt đầu là con bị chết và hai vợ chồng sẽ gây lộn cứ để tự nhiên đi khi nào có sẽ có chứ đừng có giống như mình cứ suy nghĩ về nó suy nghĩ về nó thì rất là khó cái con cũng phải nhắn tin cho mẹ tụi nó cưới nhau lâu rồi chưa có con thì mới có mấy tháng mà em cũng mà thích ờ, có cháu nữa cho nên là cũng hối thúc nó mà nó chưa có thì giờ biết làm sao đâu phải muốn là có được đâu <laughs> thì đó mới có năm mà chứ còn trẻ mà dạ. còn con thì con cảm giác là con ưng điều gì ở mẹ mà không ưng điều gì ở mẹ con không ưng dường như là không có luôn á tại vì con từ nhỏ con không có tình thương của ba mẹ đâu đến bây giờ ba mẹ ruột vẫn không có tình thương cho con nhiều và cái gia đình mà lớn nhất con thấy là gia, gia đình bên vợ này khi mà con về gia đình bên vợ con con thấy á ba mẹ vợ con cực kỳ thương con cái con về cái con lại được à, nghe câu gọi là à, ăn gì ông cứng để mẹ lấy con câu đó hồi đó giờ cũng chưa bao giờ được nghe mỗi lần về cái hỏi à, con có à, ăn gà không em thích ăn cua không ăn ghẹ không để mua bữa nào mà về sản là sau về không báo trước để à, ba mẹ mua đồ ăn cho ăn đó còn mà báo trước cái là mua sẵn để, giống như đem về tị nạn luôn là quyên một bao bự <laughs> đồ ăn về đâu mà ăn đó là cái tình thương à, của mẹ vợ đối với con rất là nhiều chính vì thế mình à, lâu lâu con hỏi mẹ là mẹ thích gì không mẹ mẹ muốn mua gì không cái này đẹp này mẹ thích không ví dụ vậy chứ bây giờ một bên chăm sóc một bên hoài đó đôi khi cũng buồn con à, nói chung là con cũng có nãy lúc mà con chở mẹ con qua đây à, chạy lên cây cầu mà ngay đường à, bạch đằng thì có thấy mấy cái tàu bên kia thì con cũng có nói với mẹ là bữa nào gia đình mình qua bên đó ăn để con gán kiếm tiền cái đã rồi lên trên tàu đó ăn tàu đó đi vòng vòng sài gòn đẹp lắm con nói là con sẽ làm đó à, cứ như thế chú nghĩ rằng là mới một năm thôi là nó cũng phải chưa phải là dài thì mình nhìn ra được những cái thứ đó để mình hoàn thiện hơn để có thể là mẹ con có sự gần gũi nhau nhiều hơn nữa giờ con có gửi cho chú một bức thư để chú đọc bức thư đó coi như thế nào đây gửi mẹ người phụ nữ rất đảm đang và vô cùng tuyệt vời của thi thi cảm ơn mẹ người đã dành hết cuộc đời này cho thi và gia đình mẹ sinh thi ra cho thi ăn học nuôi thi lớn lên mẹ yêu thương chiều chuộng và cho thi tất cả nhưng 29 tuổi đầu rồi thi chưa làm được điều gì cho ba mẹ cả thi đã đi lấy chồng Hy xin lỗi mẹ Mẹ ơi Hy có lỗi nhiều lắm với mẹ Hy hứa với mẹ rằng Hy sẽ sống thật hạnh phúc với chồng Để ba mẹ vui lòng Hy chúc mẹ trẻ đẹp Và mong muốn mẹ có thật nhiều sức khỏe Mong gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc như bây giờ Hy yêu ba mẹ nhiều lắm Gửi chồng của em Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Em và gia đình em luôn luôn bên cạnh anh và em mong muốn chồng em lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng em và tụi mình luôn luôn hạnh phúc như bây giờ anh nhé em yêu anh oh, ngọt ngào quá ngọt ngào quá nha cô cảm thấy sao cô chị có hay nói những lời yêu thương này với cô không không bao giờ nói Ồ. chỉ có khi nào mà xa xa rồi đó cũng à, nhắn tin nói thôi chứ còn không có nói ra miệng nhắn tin còn được rồi có nhiều người giữ <laughs> trong bụng hoài không có nói luôn hơi cảm xúc xem khóc <laughs> anh à cho dù có gì ra sao đi nữa thì mẹ và em vẫn luôn bên cạnh anh dạ. cái câu đó à, hường à, mỗi lần mà con bị giống như là xúc động về cái tình cảm gia trong gia đình á thì vợ con thường ờ, nắm tay con hay nói câu đó câu đó chính là động lực và niềm tin chú thấy rằng ở con có một bản lĩnh rất là tốt có điều là con sống ở nhỏ giờ một mình nó quen rồi nó hơi khô khan chút xíu nhưng trong tầng sâu thọ thẳm trái tim của con chú biết con là con người tốt quan tâm và chia sẻ à, hy vọng rằng à, chúng ta sẽ tiếp tục yêu thương nhau mãi mãi một kỷ niệm gửi tặng à, gia đình dạ. tôi à, trần thị mào 53 tuổi à, quê cần thơ À em tên là Kiều Trang, em 33 tuổi Quê gốc của em là Đồng Tháp Công việc của em là có thương hiệu mỹ phẩm và kinh doanh spa à. chị <laughs> mẹ con đẹp quá <laughs> Nhưng mà chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? À 5 năm rồi À mình có em bé nào chưa? À hiện tại thì chưa cái ngày đầu tiên mà con dâu mình về ra mắt đó thì cô ờ, nhớ điều gì cô gái này và ấn tượng điều gì lần đầu tiên gặp nó thấy um, thấy nó hơi ờ, mặt nhưng mà nhìn kỹ lại gương mặt cũng có hậu dạ. và má cũng có lúng đồng tiền thấy không có duyên à, <laughs> cái này không phải mập đâu cái này là mũm miệng <laughs> thế ốm ốm vậy không có cưng thì ghét <laughs> nhưng mà tướng của cô lê lộc cũng rất đẹp đâu có đẹp đâu có đẹp cô nhìn sao quá chứ chú này đẹp mà đẹp, à, đẹp. không biết là cái lần đầu tiên mà khi mà chị gặp mẹ chồng á chị còn nhớ cái điều gì ấn tượng đó với chị không trên đường mình đi về mình nghĩ chắc mẹ chồng ở quê thì chắc cũng hơi quê lắm ta thì không biết là sao nhưng mà về thấy mẹ chồng xì tin không có quê thường thường ở quê người ta hay mặc đồ bộ hay là cái gì hơi lủng củng một tí xíu à. nhưng mà mẹ thì mặc áo thun cũng quần cũng phói á cho nên nhìn thấy à, à mẹ chồng mình cũng được tóc xưa chắc cô đẹp lắm á cô hả <laughs> cũng được <laughs> có gần hỏi thằng trai tại vì nói chung là nó cũng lớn tuổi hơn con tôi con suy nghĩ kỹ đi cái nó nói em chồng già vợ trẻ là duyên yeah. Dạ. vì vợ già chồng trẻ là tiên ba đời mà mẹ à. <laughs> rồi nói thôi con muốn tiên thì mẹ cho con tiên đi <laughs> con quen bạn rồi mẹ hỏi con quen đâu nói con quen trên mạng cái nói trời ơi trên mạng rồi con có coi kỹ không nghe coi chừng mẹ coi trên báo trên ờ, trên đài đồ thấy bây giờ người ta lừa lắm người ta coi chừng vụ con người ta bán nội tạng đó nghe thường thường vô quán cái người ta nói để dùng chút xíu thuốc cái mày mê rồi người ta muốn khiêng đi đâu người ta khiêng người ta muốn xẻ đâu người ta xẻ ai biết được cô cô cho con hỏi xíu là là anh lớn chưa cô ừ, năm đó nó 22 tuổi Ừ. Trời ơi cô cô nãy giờ cô tả mà con tưởng anh 10 tuổi không á. <laughs> Con coi chừng nha. Ủa gì kỳ vậy? Bữa nào có thằng nào rủ vô quán cà phê mà nó rót nước uống đừng có uống nha. <laughs> Rồi lúc đó về rồi bụng bự chán rồi mà. <laughs> À lúc đầu á thì quen chồng á là cứ nghĩ chồng là con gái, hai đứa tâm sự như hai người bạn gái vậy đó. Chơi cái game mà ngày xưa á thì cây đồ này kia đó thì cũng như là lấy hình đại diện con gái ngày đẹp trời cái điện thoại nói là bạn vô cứu cây giùm nha vô cái nick của mình giùm tại máy tính mình bị hư rồi lúc đó mới biết là con trai thì anh chồng rất là hiền thì cũng thấy ờ, thích thích gặp là anh hiền anh mới chơi game trồng cây đó <laughs> chứ nếu mà anh giữ cũng chơi game khác khi cưới nhau có về làm dâu ngày nào dưới quê không ở thì cưới xong rồi ở nhà hai ngày xong rồi con lên con đi làm lại trong cái thời gian ngắn làm dâu như thế thì mình làm được gì cho mẹ chồng không có làm được gì hết trơn mẹ mẹ rất là tâm lý cũng như là mình đi làm hồi trưa giờ thì không có biết về nhà cho nên là về nhà là mẹ cứ làm hết tất cả mọi việc bữa đầu tiên con dậy sớm lắm luôn 6 giờ con dậy mà cái mẹ cũng dậy trước con nữa cái hôm sau con dậy 5 giờ mẹ dậy trước 4 giờ luôn chứ là sau này con ngủ không dậy luôn <laughs> nhưng mà rồi à, về nhà rồi ăn uống rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không chị do là người miền tây với nhau cho nên cái khẩu vị cũng giống nhau mà đặc biệt cái nữa là mẹ chồng nấu ăn rất là ngon tất cả các loại bánh mẹ đều làm được hết cho nên lúc cưới thì có sáu mấy ký à thì bây giờ nó lên ký thêm nữa tại mẹ tại mẹ đó nói ăn hợp nhưng mà thật ra không hợp cô thì tương còn nói thì nó ăn mặn vậy sao vậy sao cô nấu mặn cho con dâu ăn được ừ, không biết nghĩa lý làm sao mà mỗi một lần nấu là tôi chỉ nhắm chừng niêm mà sao ai cũng nói là vừa ăn mẹ mà không mà thiệt mà nói mẹ... sao không có mà mẹ nấu ăn ngon thiệt chú ngon không lắm. phải tại vì nếu giờ mà không khen mẹ rồi ai nấu cho ăn nhưng à, mà tôi thì thích đi buôn bán nó cũng thích uh, buôn bán kinh doanh ừ. thành ra thấy điểm đó cũng hợp mình thấy có cái gì nghịch nhau không ừ, cũng có ví dụ như uh, nghịch à, mẹ sao mà mẹ làm à, uh, sẵn nước mà mẹ không có làm cao cao à, mẹ làm lùn ở dưới này rồi con ngồi nữa trời ơi thì ở dưới quê mình thì làm lùn không chứ đâu có làm à, bồn nước mà cao mà đứng nó đâu có rửa chén bao nhiêu ở đâu nó, nó, nó về á là nó ăn rồi lắm lúc cái nó cầm điện thoại cái nó bấm bấm bấm bấm bấm gì không cái không không khỏi nó chơi game nó gặp cái anh trồng cây khác là mệt lắm <laughs> tối ngày rồi ăn rồi bấm gì không á hả trời ơi công chuyện của con mà mẹ chung là mình cũng không có bắt nó rửa chén để làm gì dạ. như lâu lâu nó về nó chơi khoảng một tuần tức là dưới quê có một cái sàn nước dạ ừ. ra đó ngồi mình rửa chén rồi này kia mình à, sàn nước có cái ao không ừ, có cái ao có ao đổ nước xuống mình rửa chén mình rửa rau mình do gạo mình đổ xong mình đổ nước dưới xong mình múc lên mình lóng mình xài lại dạ, không có <laughs> ủa gì kìa không hồi xưa là vậy đó con và mình lớn lên cũng từ nước đó <laughs> còn con dâu có cái giờ mình nghĩ rằng mình chưa làm điều gì hài lòng với mẹ hay là mẹ có điều gì chưa hài lòng với mình hay không thì à, như con nghĩ là cũng có lúc con làm cho mẹ buồn chứ giống như cái chuyện mà sinh con thì biết là mẹ rất là mong cháu nhưng mà do là công việc của con nhiều quá lâu lâu thì con nói với chồng là em nhớ mẹ quá anh điện cho mẹ đi cách mà quen mẹ quan tâm con rất là nhiều mẹ lo khi mà con bệnh hay gì mẹ cũng điện ở ờ, ăn uống vô hay là như thế nào tại vì hai mẹ con cũng ở xa nhau con buồn thì cái người đầu tiên mà con muốn gọi cho mẹ là mẹ chồng của con nhưng mà những cái chuyện mà vui thì cũng muốn gọi cho mẹ là người đầu tiên nhưng mà... sao không tự động gọi mà phải nhờ nói với chồng phải gọi không có chuyện gì để chia sẻ nhưng mà chỉ là nhớ mẹ thôi thì con ngại là khi mà gọi cho mẹ vậy ờ, không biết nói gì đầu tiên nếu như thật sự là chúng ta thân nhau chỉ gọi ủa mẹ hả mẹ ăn sao rồi mẹ ăn chưa mẹ đang ăn làm gì vậy mẹ tắm chưa mẹ nấu cơm chưa mẹ làm chưa bởi vì nếu như như thế thì nó vẫn còn cái khoảng cách và khi mình ở xa quá mình ít về đó thì có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ hay là mình quan tâm tặng quà gì cho mẹ hay không hồi trước giờ con cũng hay hỏi mẹ là mẹ sinh nhật ngày nào thì mẹ nói là ngày xưa giờ không có nhớ ngày sinh nhật năm ngoái có đi mua xe chung với mẹ thì con tự điền vô cái ngày sinh nhật cho mẹ là 20 tháng 11 tại vì cái ngày đó thì sẽ không bao giờ mình quên được chưa có lần nào được tổ chức sinh nhật cho mẹ mua tặng mẹ hả ừ, cũng không phải là tặng mà là đi mua chung với mẹ à mẹ mua rồi con đi ăn ké dạ mẹ cho, cho tiền con mua nói chung không có gì hết á trong các con dâu con rể có ai tặng quà sinh nhật cho cô tổ chức sinh nhật cho cô chưa ừ, nó cũng đòi ừ, nhưng mà nó thôi ở dưới quê á với ờ, tôi cũng không ờ, có thích ờ, ồn ào yêu cầu con á là nó xúm lại nó về là mình cảm thấy vui rồi nói chung là mẹ chồng nàng dâu vẫn ở xa nhau dạ. để cái sự quan tâm hàng ngày nên cần có càng nhiều càng tốt ha để coi con trai cô nói gì nha Xã ơi, anh nghĩ đã đến lúc bật mí cái bí mật này Đó là anh muốn có con Mẹ hay hỏi anh là anh mày có hai ba đứa rồi Con Đào cũng hai ba đứa Sao mày không lo kiếm đi Nhưng mà mỗi lần anh nói với em á Thì em nói là từ từ đi anh Mình phải có tiền mình mới lo được cho con Đồng ý là tiền cần phải kiếm Nhưng mà con mình cũng phải lo Với lại còn một chuyện nữa Anh muốn nói với em đó là mình nên Dành nhiều thời gian hơn về với mẹ Mặc dù công việc kinh doanh spa và mỹ phẩm của em rất là bận nhưng mà mình nên thu xếp về thăm mẹ nhiều hơn tại vì mỗi lần mà hai chồng mình về thăm á anh thấy mẹ rất là vui và mặc dù là hai mẹ con ở xa nhau nhưng mà mỗi lần gặp nhau á thì hai mẹ con tình cảm rất là kháng khích sau cái chương trình này anh mong em với mẹ là kháng khích hơn nữa về tình cảm con cảm nhận là cũng ít dành thời gian cho gia đình tại vì uh, thời gian của con là dành cho việc kinh doanh cho nên là cái việc thời gian dành cho gia đình thì con cũng hơi bị thiếu sót và ít dành thời gian hơn tại vì hầu như là một ngày 24 tiếng thì con làm việc hết 23 tiếng rồi cho nên là cái thời gian con dành cho gia đình nó rất ít còn con cái thì sao dự định thì sao thì con cũng dự định là sang năm thì cũng sẽ sinh con cho chồng với à, cho mẹ chồng của cháu nội chứ cũng con biết chồng với mẹ chồng cũng buồn vì điều đó kinh tế cũng cần nhưng đôi khi có những người quá lo về sự nghiệp quá lo về kinh tế à, khi chúng ta quay lại thì gia đình chúng ta gần như rời xa à, cái điều này cũng nên cân bằng chút xíu con khuyên nó hoài à bây giờ cũng như nó cũng lớn tuổi rồi ừ. nếu mà bây giờ không lo xanh nó là sau này nó khó khó hơn với um, mà co cha già mà con muộn thành ra nó nó nhỏ lắm đúng rồi ba mấy tuổi rồi đó là cũng phải xanh rồi nhưng mà ngày hôm nay thì ờ, cô có mong muốn thay đổi điều gì ở chị không yêu cầu nó gán là sao tranh thủ xanh ờ, cháo là được <laughs> tại vì mẹ ăn chay cho nên con muốn mẹ quan tâm đến cái việc ăn uống của mẹ cho mẹ có sức khỏe tại vì hầu như là mẹ lo cho mọi người ăn không à còn mẹ ăn cơm mẹ ăn cơm trắng hay là ăn cái gì cũng được thì cái đó là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ hôm nay uh, ôm mẹ chồng đi đó có nói một cái lời nào mà chưa thể nói với mẹ chồng con cũng có một cái lời chia sẻ là cái do là con với chồng con quen nhau trên mạng thì con cũng có nói dối một tí xíu về ừ. uh, hoàn cảnh của mình giống như là thay vì con nói thật là ờ uh, con ở đó sinh sống ở đó nhưng mà con nghĩ là lúc đó quen trên chồng thì chỉ là nói thôi nhưng mà chồng con lại đem câu chuyện nó nói với mẹ hết cho nên là lúc đầu về thì con chưa nói với mẹ về về là con như thế nào thế nào thì con xin lỗi mẹ là qua cái chương trình này là con có lỗi với mẹ vì lúc đó con đã không nói thật với mẹ cũng nghe cũng biết nhưng mà những chuyện gì có thể quan hỷ bỏ qua được mẹ bỏ qua thành ra mẹ không có nhắc tới dạ <laughs> đã rất lâu rồi anh dâu nó chưa tặng quà cho cô nó nói rằng cũng ngại hôm nay nhân cái ngày à, phải nói là rất là ý nghĩa ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu con dâu muốn tặng cho mẹ chồng món quà món quà này con tặng cho mẹ là tại vì à, cách đây một thời gian là con có kinh doanh và con thiếu vốn thì mẹ đã lấy nữ trang của mẹ mẹ bán cho con mượn thì nhân đây con cũng tặng mẹ lại sợi dây chuyền mà mẹ đã thích mà mẹ bán đi thì bây giờ con tặng lại cho mẹ để làm kỷ niệm đem cho mẹ đi Đây. rùng ba chút cái này chú tặng cho con dạ. giữ cho con làm kỷ niệm chú không có gì ngoài cái hộp này đâu con <laughs> Nàng dâu làm dâu 5 năm rồi Đây là lần đầu tiên con dâu đeo cái gì sợi dây chuyền cho mẹ Ai? Cảm ơn đâu <laughs> Anh cảm xúc con dâu mình rất tuyệt vời Một kỷ niệm gửi tặng gia đình dạ, Cảm ơn Sức khỏe, hạnh phúc và bình an yeah. Dạ.